Sự phát triển của thị trường bảo hiểm nhân thọ trong những năm qua đã mang đến một vị trí xã hội quan trọng cho nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Tại Việt Nam, Manulife tự hào là công ty có sự phát triển hung mạnh cả về số lượng và chất lượng các thành viên FC và FDRT. FC hay gọi đầy đủ là tư vấn viên tài chính là danh hiệu dành riêng cho các đại lý xuất sắc của Manulife. Có 3 cột mốc để bạn vươn tới, FC bạc, FC vàng và FC kim cương. Một khi người đại lý chứng tỏ được năng lực vượt trội của bản thân trên trường quốc tế, họ sẽ được công nhận là thành viên của Hiệp hội Bàn tròn triệu đô MDRT. Thành lập vào năm 1927, Hiệp hội MDRT là một tổ chức độc lập quy tụ hơn 42.000 chuyên gia bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới đến từ hơn 170 công ty tại 71 quốc gia. Đây là danh hiệu đẳng cấp quốc tế mà bất cứ người đại lý bảo hiểm nhân thọ nào cũng khao khát vươn đến. MTRT là bước đầu tiên trên nấc thang đến đỉnh cao của vinh quang. COT, Court of the Table và TOT, Top of the Table. Thành viên FC và MTRT là những người có tính chuyên nghiệp cao do được đào tạo công phu và kinh nghiệm giao tiếp phong phú. Họ có kiến thức chuyên sâu, kỹ năng hoàn hảo, hành vi đạo đức chuẩn mực và dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc. Tại Manulife Việt Nam, thành viên FC và MTRT là tài sản cốt lõi và là nền tảng ổn định cho sự phát triển kinh doanh hàng năm. Một khi các bạn đã chọn ngành bảo hiểm nhân thọ, các bạn nhất định phải phát triển sự nghiệp của mình theo con đường MDRT. Đạt được danh hiệu FC và trở thành thành viên của Hiệp hội MDRT nghĩa là bạn đã gia nhập vào hàng ngũ những doanh nhân có mức thu nhập đáng mơ ước. Thành viên FC và MDRT luôn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong công việc và chính sách tưởng thưởng xứng đáng từ công ty Trở thành MIT là mục tiêu khát khao, phấn đấu của các thế hệ đại lý chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Cái lần đầu tiên mình đạt được cái danh hiệu MDAT, được tham dự cái hội nghị này tại Hồng Kông, bước vô một cái khán phòng rất là lớn, có hàng ngàn người trong đó được nghe những cái diễn giả xuất sắc nhất, nổi tiếng nhất trên thế giới. Họ chia sẻ những cái kinh nghiệm, công việc hàng ngày của họ. Đó là những cái điều họ đúc kết lại để cho mình những cái kinh nghiệm mình có thể bước tiếp trên con đường sự nghiệp bảo hiểm trong tương lai. Thực tế cho thấy, những thành viên từng tham dự hội nghị MDRT có năng suất làm việc và thu nhập vượt trội hơn hẳn so với những đại lý bình thường. Thành viên FC và MDRT thiết lập một tiêu chuẩn cao trong kinh doanh bảo hiểm. Cùng với Manulife Việt Nam, các thành viên FC MDRT chung tay xây dựng, chia sẻ và nhân bản các phẩm chất cao quý cho đội ngũ kế thừa. Manulife luôn đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng sự nghiệp cho mỗi tư vấn viên tài chính qua các chương trình đào tạo chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao, hỗ trợ sâu sát đại lý qua các mô hình kinh doanh hiện đại, quy trình chuẩn mực nhằm giúp đại lý yên tâm phát triển sự nghiệp bền vững lâu dài cùng với manulife Việt Nam cũng như đạt được ước mơ trong cuộc sống. MDIT đã thay đổi cuộc đời của tôi, đã cho tôi những giây phút thăng hoa để từ đó tôi có thêm những mối quan hệ trong xã hội, có thêm kinh nghiệm và kỹ năng sống. Chính vì vậy, tôi luôn luôn nỗ lực hết sức để chinh phục những nấc thang cao nhất trong sự nghiệp. Khi bạn trở thành MDRT, tôi tin bạn cũng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời như tôi. Ngay bây giờ, hãy xác định mục tiêu phát triển bản thân và sự nghiệp, khẳng định đẳng cấp của một tư vấn viên tài chính chuyên nghiệp và chinh phục đỉnh cao danh vọng FC và MDRT Hãy trở thành FC MDRT của Manulife, công ty bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp nhất và uy tín nhất trên thị trường Việt Nam.